Uh, xin chào tất cả mọi người uh, Hôm nay có một cái tin muốn báo cho mọi người là con uh, Sakuza bầu cái đàn con của Loki đã đẻ rồi Nhưng mà uh, nó không được uh, nhiều con lắm uh, Nó đẻ được uh, có bốn con thôi thì nó bị lót ổ mất một con còn ba hai cái một đực Thì uh, cái uh, đàn cho con này sẽ chờ uh, sau uh, khoảng tầm ờ, khi cho con đã được khoảng tầm 50 ngày thì lúc đó các bạn mà đã đặt cọc trước thì mọi người có thể chọn nếu mà không chọn thì mọi người có thể chờ đàn khác à, và siro ấy thì ờ, bầu là cũng sắp đến ngày sinh rồi à, lịch của siro thì chắc sẽ trong vòng khoảng tầm 5 ngày nữa là siro sẽ sinh thôi nhưng mà siro thì bụng hơi nhỏ à, chắc cũng ít con đợt này ấy thì bầu nó không được thuận lợi lắm bởi vì nó lại rơi trúng vào mình nuôi ba con là có Melsi này có Pila nữa này và cùng với Siro thì ờ, đợt này là Melsi là là thay lông và chuẩn bị lên giống thành ra là cái tính cách của Melsi ở trong cái giai đoạn này nó rất là bá đạo Melsi rất là bá đạo à, và thích nô thế thành ra là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mang bầu lần này của Siro à, Pila thì đợt này cũng lại cũng sắp lên giống lại dù là Pila là 10 tuổi rồi uh, hơn 10 tuổi rồi nhưng mà không cho sinh sản nữa rồi nhưng mà nó vẫn lên giống thì nó vẫn lên giống thôi con chó nó khỏe thì nó vẫn lên giống nha mọi người nhá đây siro đây ok messi nhường cái ghế nóng lại cho con tí nào messi lại sang bên này messi lùi lại đằng sau với mẹ không con siro phải ra bên ngoài này cơ để để để để để uh, nhìn mọi người nhìn cái bụng của con siro rồi ok siro ngồi đấy đó để cho mọi người nhìn cái bụng của siro này hôm nay là Messi sẽ vào vòng ra đằng sau Yên Siro người Yên đấy Messi sang bên này Messi sang ghế đằng sau nào Siro Yên đấy Messi lên nhưng mà ra đằng sau Messi ra đằng sau Messi ra nằm với bên này Pila anh nhờ một tí rồi ok hai mẹ con ngồi đấy ngồi yên đấy để xem con siro siro nằm xuống siro nằm xuống đây ở đây không cũng không cần nằm mọi người có thể nhìn thấy cái bẹ sữa rồi đây nhưng mà bụng hơi bé à, mọi người có thể nhìn thấy cái bẹ sữa của siro đây này nhưng siro bụng hơi nhỏ nào siro ngồi lên thế cho nên là mình nói là cái ờ, về cái các cái dấu hiệu mọi người mà những ai mà có chó mà mới lấy giống ấy trong vòng khoảng tầm chỉ cần trong vòng khoảng tầm 20 ngày đầu thôi mọi người có thể nhìn mọi người có thể biết được nó mang bầu là như siro này là cái qua cái video mình chia sẻ về cái nhận biết cái con chó nó mang bầu rất là sớm thì mọi người nhìn cái mọi người sẽ biết ngay thì đấy như siro là biết là mang bầu rồi mà nhưng mà đợt này thì thì thì thì siro chắc là cũng bị rơi rụng cái con chó nó mang bầu nó không phải là cứ mang bầu là là là thế là xong đâu mọi người mang bầu trong cái quá trình mang bầu ấy, cái điều kiện nó phải là uh, rất là con chó vận động thoải mái ok không vấn đề gì nhé nhưng mà cái điều kiện nuôi cái con chó tốt nhất đấy là cái con chó nó nó vận động nhẹ nhàng không nô nghịch với con khác nhưng mà đây thì mình nuôi là mình thả cả ba con với nhau nhưng mà tức là ở đây là nuôi là vừa muốn nó đẻ mà lại vừa muốn nó thoải mái nó chơi như bình thường thì thành ra là như đợt này bình thường thì nó cũng chả sao đâu nhưng mà như đợt này thì nó lại rơi trúng vào cái trường hợp uh, uh, cái thời điểm mà hai con uh, nó lên cơn nó muốn uh, nô nghịch là Pila với lại uh, Messi bà với lại mẹ là ở trong cái giai đoạn uh, thay lông chuẩn bị lên giống cho nên là cả bà cả mẹ đều theo kiểu là uh, máu đại ca và thích nô thành ra là siro thì lại gọi là cây cây hài của gia đình rồi siro thì lúc nào siro cũng thích nô thế mà có đối nô một cái thì là siro đầm đầm đầm đầm ngay lần này bụng siro còn bé hơn lần trước nhá siro nhá khả năng là cái bụng này của siro chắc chỉ đẻ khoảng tầm 4 con hoặc 5 con thôi chứ cũng không có nhiều trong vòng một tuần nữa là siro sẽ đẻ đó khi mà nó bầu ít con ấy thì nó lại lên ngày chứ nó không có đẻ đúng 60 ngày như là bình thường có thể nó lên đến 64 65 ngày đó thì chia sẻ với mọi người này như thế còn uh, uh, cái uh, sau uh, cái đợt này hai con này thì uh, sẽ chỉ còn một con nữa là cái con một con chó cái của trại nhà mình uh, là con của con Mavin là nó lấy giống với lại đực ngoài bởi vì là covid không có di chuyển được thành ra là lấy giống với đực ngoài thì chờ con đấy xem là xem là nó có uh, sinh sản như thế nào đấy thì có cho con thì cái đàn đấy nó sẽ là một cái đàn giá rẻ thôi ở mức giá rẻ thì uh, sau đấy là còn hiện tại sau sau cái uh, siro này nhá và cái con lấy giống rồi ấy thì là sẽ phải chờ đến các loạt tiếp theo tức là cũng sẽ lâu đấy chờ các loạt lên giống tiếp theo là Melsi này và cả một loạt kia cả một loạt những cái con ờ, cái cái của trại này chờ lên giống tiếp theo thì thì uh, trong vòng một tháng nữa thì chắc là sẽ sẽ có một vài con để lấy giống thì uh, các bạn mà chờ cho con thì xác định là cũng lâu đó thì cũng thông báo như thế để các bạn biết hy vọng là sang đầu năm 2022 là uh, các cái con uh, chó giống của mình nó sẽ đẻ sinh sản tốt hơn vì ở trong cái mùa này nó là cái mùa thay đổi thời tiết mà các con chó cái của trại nhà mình ấy thì nó là những con chó F1 tức là con chó đời đầu ở Việt Nam bố mẹ nhập hoặc là uh, bố nhập mẹ đời 1 tức là đời 1 hoặc đời 1,5 thôi thành ra là cái thích nghi khí hậu của chúng nó nó nó nó cái khí hậu nó thay đổi uh, khắc nghiệt một cái là nó ảnh hưởng đến thai ngay đó là bởi vì là mấy con nuôi ở, ở ờ, mình phải chia ra à, mấy anh em nuôi thì mấy anh em nuôi ở gia đình là nuôi một con thì cái điều kiện chăm sóc là rất là tốt rồi nhưng mà cái uh, thời tiết nó ảnh hưởng thì nó vẫn hỏng bình thường mấy con hỏng đó uh, còn như ở nhà mình ấy, thì thời tiết nó lại không thay đổi được đến con chó nhiều bởi vì mình nuôi trong nhà đó nhưng mà cái uh, điều kiện nuôi phải nói là nó cũng không được tốt lắm bởi vì nhiều con thực ra cái nuôi như cái việc mình nuôi như thế này mà ba con ở cùng với nhau như thế này là nó không có tốt cho cái việc uh, con chó nó sinh sản đâu đó nhưng mà cái đấy thì nó là cái là mình thế mình mới nói là vừa muốn nuôi để gần chúng nó mà vừa lại muốn chúng nó đẻ nữa thì nó hơi khó thì phải chấp nhận thôi nó có bầu nó ít hơn một chút thì cũng phải vui vẻ chấp nhận bởi vì uh, chuyển chúng nó sang bên trại thì cũng không nỡ mà uh, một chuyển một con đi là cũng đã không nỡ rồi nuôi một con hoặc nuôi hai con thì thì thì thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều và có thể là mình sẽ để xem là sang ờ, sau cái đợt lấy giống này là ở bên ờ, trại hiện tại bây giờ là mình đang ở bên trại là mình đang có 5 năm con này ờ, và một điểm là có 5 con và một điểm là có ba con chó cái đang ở cái tuổi sinh sản rất là tốt thì mình sẽ xem xem là 5 con ở cái điểm tập trung nếu mà cái lần tiếp theo mình sẽ cho nó sinh sản tại trại một lần nữa nếu cái lần tiếp theo này mà nó không vẫn không được thuận lợi thì mình sẽ chia năm cái con đấy ra lúc đó mình sẽ tìm người ờ, để mà mọi người chia ra để mọi người nuôi cùng với mình tức là nuôi theo kiểu gọi là nuôi hợp tác đó có thể mình đưa chó cho mọi người để mọi người nuôi bán cho mọi người một nửa con chó giả sử như thế cổ phần đó để mọi người ai mà lúc đó thì mình sẽ tìm để mình xem xem là có ai mà có cái cái cái cái kinh nghiệm chăm sóc hoặc là không cần có kinh nghiệm chăm sóc nha mọi người nhé chỉ cần là cái người yêu chó này từng nuôi chó rồi kể cả nuôi chó ta à, cái điều kiện mọi thứ nó thích hợp ở nhà cửa này kia nó mọi thứ cái ờ, nó nó nó hợp lý để nuôi cái đấy lúc đấy mình là mình sẽ cân nhắc uh, thì có thể là một là mình sẽ gửi chó để cho mọi người nuôi uh, và tất nhiên là cái con chó của mình thì là nó y như ở trại rồi chẳng qua là thay đổi chỗ nuôi thôi là một cái thứ hai cái phương án thứ hai là có thể mình bán một nửa con chó cho mọi người tại sao mình không bán hết là lý do như thế này này một là những con mình đã giữ lại để mình gửi chó là không muốn nếu bán cho một cái người nào đấy mà người ta nuôi nó mãi cả cái cuộc đời nó thì ok mình có thể bán nhưng mà mình phòng tránh cái trường hợp là nuôi một thời gian xong à, sinh sản nó kiếm ra tiền cho chủ vài lần sau đấy nó đẻ kém đi một cái rồi hay là như thế nào đấy là bán nó đi ngay đó cái đó là mình tuyệt đối là mình không có đồng ý cái việc đó cho nên là mình sẽ giao chó cho mọi người hoặc mình bán 50 phần trăm thôi có những người cũng muốn ờ, là sẽ nuôi con chó gắn bó cả đời với những cái con chó to của mình ấy uh, hỏi mình ờ, hỏi mua muốn mua gắn bó con chó cả đời thì nó lại có một cái dở nữa là gì là con chó của mình nó là cái con chó nó đắt tiền bán mọi người không có tiền mua tức là mọi người không chi được những cái khoản chi giả sử như nó là năm bảy mươi triệu một con chó chẳng hạn mọi người khó chi đó. thế cho nên là nhưng mà đấy là cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện là sẽ sau một lần đẻ nữa mình sẽ để cho cả mấy con của mình nó đều là những con chó trẻ nó ở trong cái khoảng uh, lứa tuổi là từ 2 tuổi nó dao động ở trong khoảng 2 tuổi và 3 tuổi là cái lứa tuổi tốt nhất của con chó để sinh sản con chó cái từ 2 đến 5 tuổi thì nó mới chớm vào cho nên là mình không muốn giữ lại ở trại lâu mình không ngại về cái vấn đề là kinh tế này kia cái đấy là mình không có ngại nhưng mà nếu mà cứ nuôi nó mà nó không đẻ được nó bị lãng phí nó lãng phí cái giai đoạn tốt nhất của con chó để sinh sản đó mọi người nó là như thế nhưng mà mình lại không muốn là cái con chó của mình nó bị đổi chủ không muốn nó thành một cái hàng hóa để mua qua bán lại tức là bán chó thì nó bán chó rồi nhưng mà bán chó thì nó chính là tìm một cái ngôi nhà mới cho con chó chứ không phải là để mà mình ngại ngắn nhất là cái trường hợp là bán rồi lại nuôi một thời gian rồi lại bán rồi này kia thôi nó đó là cái mà mà mà mình rất là không thích còn có những cái trường hợp đặc biệt nó theo cái kiểu là những cái con chó đực nhập về là những cái con mà để một cái nguồn gen để mà nhân rộng nó ra thì ok mình chấp nhận cái việc đó là để nó thay đổi ở đây nó uh, lấy giống hết một loạt rồi uh, ở chỗ kia thì cần nhưng mà người ta lại nếu mà nhập một cái con mới thì nó cũng là lãng phí này kia và cái số tiền nó lớn thì ok có thể bán lại cho họ đó nhưng mà như như hiện tại bây giờ thì mình chưa bán theo cái kiểu như thế nhưng mà cái ở trong cái khía cạnh đấy thì ok mình có thể ok là mình chấp nhận được tất nhiên cũng phải bán cho cái người nuôi như thế nào chứ còn nếu mà nuôi con chó chỉ để kinh doanh thì mình không đồng ý thực sự mình là một cái người nuôi chó cả trại cả trăm con nhưng mà nếu mà coi con chó chỉ coi con chó là một cái công cụ nuôi để mà kinh doanh để kiếm tiền thì mình không đồng ý à, mình không có khuyến khích cái việc đấy cái đấy thì là quyền của mỗi người và nó cũng là cái công việc của mỗi người thôi à, nhưng mà mình thì mình cũng không có khuyến khích cái việc là nuôi con chó chỉ nhằm mục đích kinh doanh bởi vì như thế thì nó cũng bị phũ phàng quá nó nó nó nó cái ờ, này thì nó tùy vào mỗi người một cái suy nghĩ thôi ừ. Đó, nhưng mà những cái con chó của mình nó như hiện tại bây giờ như Pila này là 10 tuổi là gọi là nếu mà như mọi người nếu mà nuôi để mà mục đích chỉ để kinh doanh ấy thì chắc là sẽ cho pila ra chỗ khác ở lâu rồi đấy pila nhá đó, bởi vì sao bởi vì là bây giờ nó là tiêu sản rồi bây giờ nếu mà tính ở trên bề mặt kinh tế là nó là tiêu sản chỉ có ăn thôi à, chỉ có ăn và lại còn chính cái quan trọng ấy là một là tiền ăn nó là một cái thứ hai nữa là nó có một cái nữa là nó là cái câu chuyện nó chiếm diện tích đó giả sử như là nếu mà không có pila chỉ có hai mẹ con Messi bên lại siro thì ở trong tuổi sinh sản nó sẽ thuận lợi hơn nhưng mà nó có thêm một con nữa là con pila thì nó lại có thể nó dễ sẽ phát sinh những cái mà nô nghịch những cái này kia hơn đó là cái cái mà nhưng mà đấy là cái mà mà mà, mà cái lựa chọn của từng người một ờ, và cái điều kiện của mình cái nhà nó chặt thì cũng phải thôi vui vẻ chấp nhận thôi ờ, được cái nọ mất cái kia nhá cho nên là mấy đứa nhá phải khi mà anh nói là khi mà bầu ấy muốn anh nuôi được cả ba bà cháu ở cùng thì khi mà bầu là phải hết sức là giữ gìn không có nô nghịch như bình thường được cái lúc nào ấy mà xong ờ cái giai đoạn nào mà không có bầu bí gì thì nô nghịch thoải mái nhưng mà cái lúc nào mà bầu bí giả sử như con siro nó bầu bí là nó không được nô với nó không chơi với nó để kệ nó cho nó chơi một mình thôi chứ không có cho nó chơi với nó hay là này kia nó ảnh hưởng đến cái mang bầu của nó đấy là khi mà muốn được nuôi chung còn à, đấy là cái câu chuyện chia sẻ bên lề ok uh, video hơi dài rồi xin chào tất cả mọi người nói hơi bị uh, uh, rườm rà dài dòng rồi xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá Pila ngồi dậy xem nào nào Pila bây giờ là Pila ở đây là Pila phải điều tiết chúng nó không cho chúng nó nô nhau nhá